Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng Hôm nay Phước Sửu sẽ phân tích cho cả nhà về cái nhà mẫu của căn hộ Selecta Hay Nói đến Selecta Hay, dự án nổi bật giữa trung tâm Nam Sài Gòn nhộn nhịp là sự giao thoa hoàn hảo giữa những giá trị thiên nhiên với sự tiện nghi của nhịp sống hiện đại với một phong cách thiết kế rừng vô phố thị được các đơn vị tư vấn truyền tải xuyên suốt từ kiến trúc, cảnh quan, xanh mát bao quanh dự án và hệ thống có hơn 50 tiện ích xanh nội khu hiện tại. Đến những gam màu mang đậm chất thiên nhiên vào trong từng căn hộ, mang những trải nghiệm vui khỏe đến gần với gia chủ hơn bao giờ hết.